ngày xưa khi còn thơ bé con vẫn hay đợi mẹ khóc nhẹ để được mẹ dỗ dành và kể con nghe những câu chuyện cô tính từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con đứng những giấc ngủ say nghĩa trong đời có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên những năm tháng đau đớn nuôi lớn con nên người cho đời con sẽ mãi không quên và ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ có bước đi trên con đường bước đời có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sẵn bên những năm tháng thao thần nuôi nấng con nên người cho ngày con sẽ mãi không quên và ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ con luôn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia con yêu mẹ